Và trước khi vào tìm hiểu bài điện thường, chúng ta cùng nhau đi tóm tắt phần lý thuyết và tìm hiểu xem là khái niệm của điện trường là như thế nào. Phần một nhỏ, điện trường. phần định khái niệm điện trường là cái gì? Thì chúng ta vừa chỉ ra rồi. Điện trường đó chính là môi trường truyền tương tác điện. Đó là một khái niệm thứ nhất các em chú như vậy. Điện trường là môi trường truyền tương tác điện. Hoặc khái niệm thứ hai, điện trường đây nó chỉ là một môi trường bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Đấy, nó chỉ là một môi trường hoặc là một không gian xung quanh bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Và các em chú ý là tính chất cơ bản của điện trường đó chính là tác dụng lực. Ở đây là lực điện nhé. Tính chất cơ bản của điện trường nó chính là tác dụng lực điện lên điện tích đặt ở trong đó. Được chưa? Đó chính là cái khái niệm của địa trường các em cần chú ý. Địa trường khái niệm đơn giản nhất đó chính là môi trường chuyển tương tác điện. Đó. Cái thứ hai, nó chính là một môi trường bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Và các em nhớ là tính chất cơ bản, à, tính chất cơ bản của điện trường nó chính là tác dụng lực điện lên điện tích đặt ở trong nó. Được chưa nào? Rồi, tiếp theo chúng ta cùng nhau sang phần hai nhỏ, đó chính là cường độ điện trường. Vậy thì cương độ điện trường là cái gì? Chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm rồi. Đấy, đó là một môi trường bao quanh. Vậy thì bây giờ môi nghĩa là xung quanh điện tích đang tồn tại một cái môi trường nào đó đúng không? Và môi trường đấy được gọi là điện trường. Và giả sử chúng ta làm thiệp như sau. Đây là một điện tích Q. Chúng ta sẽ đặt vào môi trường của điện tích Q này các điện tích là Q1 và Q2. Đây. Giả sử em xác định điểm M cách Q một khoảng bằng R. Và chúng ta đặt vào điểm M này một điện tích là dương Q1. Khi đặt tại M một điện tích dương Q1 thì giữa hai điện tích này nó đang tồn tại một lực tương tác tinh điện. Hay là Q nó sẽ tác dụng lên Q1 một lực điện đúng không? Đó chính là F1. Sẽ bằng K nhân trị của Q nhân với Q1 và chia cho R bình phương. Chúng ta đang xét là hai điện tích Q và q một đặt ở trong môi trường chân không nhé, hoặc ở trong môi trường không khí. Khi mà em thay Q1 bằng một điện tích thử là Q2 chẳng hạn, thì lực tương tác do Q tác dụng đến Q2 đó chính là F2. Và khi đó F2 lại chính bằng là K nhân trị tuyệt đối của Q nhân Q2 trên chó R bình phương. Vậy em thấy ngay là khi chúng ta thay đổi độ lớn của điện tích thử thì độ lớn